Thầy cho chúng ta cùng nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình. Có 3 bước đúng không? Các bạn nhớ rồi. Bước 1 là bước lập phương trình nếu bài toán giải phương trình và lập hệ phương trình nếu bài toán giải hệ phương trình. Trong bước 1, cái mấu chốt chúng ta phải chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn chọn ẩn đã khó bài toán chọn ẩn được thì chúng ta gần như là làm được chọn ẩn chúng ta có thể chọn ẩn trực tiếp hoặc chọn ẩn gián tiếp nhưng phải chọn ẩn rồi thì phải đặt điều kiện cho ẩn nhớ nhá chọn ẩn rồi thì phải đặt điều kiện cho nó đơn vị của nó như thế nào ví dụ ẩn là công nhân thì đơn vị phải là số nguyên công nhân là số tự nhiên đúng không người không thể âm người không phân số được được không đơn vị là thời gian chỉ cần xương là được đó đơn vị điều kiện cho ẩn và chú ý thông thường thông thường nhưng thông thường ẩn là các đại lượng bài toán yêu cần tìm đó là cách chúng ta nhận diện nhanh nhất bằng cách đặt ẩm trực tiếp